à, bây giờ hôm nay anh em mình à, chơi gì với môn bản lá này à, chơi bắn liêng nhá liêng á được vậy thì à, mỗi thằng là cháu em nói chung à, liêng gà gà gà nhá ông thích gà bao nhiêu à, Gà mấy tỷ là năm lít á hôm nay là... triệu lít à chưa lít lần này là triệu là triệu hôm nay tôi tôi cầm có 80 triệu thôi đây, tôi nói chung là vừa bán nó sim tuân cao chỉ bán sim đây anh em kiểm tra bài đi bài hoàn toàn là xanh chín nhá không ờ, bịt bậm gì ở đây hết đấy đấy ông, ông trả bài đi kiểm tra bài đi xong anh em chơi sao ai chuyên nghiệp thế à nghệ thuật gì vâng ga vâng ga vâng. nhà triệu nhá thôi là gà ừ, ra cửa đấy không tí cãi nhau đây ông nào chia chia chia chia đấy cái ừ. ừ. Đánh đợi anh tí nhá tí vào đây ừ. tôi liêng này ô vậy ông ông nhất ông chia bạn lấy gì nhỉ bạn lấy cho mình tí đấy rồi nhá hôm nay vào gà chưa đủ đấy đủ rồi trời ông linh xăm này trúng lô sao lắm tiền đấy ông linh xăm trúng lô ui dồi vừa lên lại có đấy này đỡ bỏ mắt đi đi linh xăm này gặp tôi mà cao sợ đi, đây mà lít thì có đây 500 nhưng đi 500. đi triệu triệu, triệu thêm một triệu vẫn đầu của bài không bằng 2 triệu thêm một triệu nữa thêm một triệu nữa ông phải vào 2 triệu nữa mới cân cần tôi vào 1 triệu nữa đâu mới, chơi chứ chơi sao mà đem triệu tôi, vào 2 ừ. triệu này ừ. đây 1 triệu này 2 triệu thừa ra 1 triệu nào ông kia sao bỏ bỏ úp đầu nào triệu cân cân nửa vai dạ. tám chết cho anh ảnh sướng chưa à, bán đầu tiên <laughs> bán đầu bạn đen tôi vào cào và chiến thắng được Đã, dạ, kiểu gà đây đây gà một triệu đây đủ gà tôi chia bài đấy anh em đủ gà chia bài nha bỏ là đúng <laughs> bỏ là đúng tám nước thì bỏ sao tám nước ăn nước bỏ là đi một triệu heo theo triệu thừa triệu xong rồi thừa mình cuối cánh đuổi mình đây bằng một triệu thừa lại một triệu nữa ông này phải bằng hai triệu đáng nhỉ lắm à, triệu vẫn thừa thêm triệu nữa cân Đâu? lật bài cuối cánh năm nước năm nước chết đấy chết chín nước đánh láo à tuần loại cao lại chiến thắng rồi hôm nay ra cửa bước chân gì mới ra cửa đây khá chết hai bán chết hai bán rồi đấy hai bán đi cả chục triệu rồi hơn nhé hơn đấy đủ gái chưa đủ gái chưa nào vào gái nếu xin vào vào đấy tôi để tuần chưa vào không tuần chưa vào tối vừa để lại một triệu xong chưa trời ta vẫn đây hàng tấn vẫn đây mà vẫn đây mà kia đó góc của mày con <laughs> là một triệu và một triệu trên đến nhật đã bỏ thêm một triệu nữa ôi bỏ đây một triệu đang cần đây cần ừ, thêm gì tám nước chín nước chín ăn đấy chín ăn đấy Anh <coughs> một lúc mà <laughs> được mấy chục rồi cờ bạc hơn nhau là lúc gà gái anh nhỉ ừ. hơn nhau là tiếng cưới anh em ờ, đây gà đủ gà muốn gà, gà nó cửa đây gà triệu đây à thả lại cho tấn ăn ngoài cái à cái cái cửa cái hai triệu đi triệu thôi triệu đi ừ. đó thằng kia ừ. cô ơi cô đi thả đâu đi đi đầu cánh nặng nhé triệu chào chị ạ thêm 2 triệu nữa đó vâng Cho <clears throat> ờ, thêm bao nhiêu nào cũng hai triệu thêm hai triệu thừa triệu này chỉ có 3 triệu với cân 3 triệu thừa lại 2 triệu nữa tổng bao nhiêu năm à ừ chết rồi năm triệu này một hai ba cân đi năm triệu đấy cân bỏ còn anh là bao nhiêu nhà này ôi nhà này không điểm không điểm tôi tôi sáu nước tôi mấy nhá đôi bốn nước tôi sáu nước nên một thịt phải thôi à sập xấu luôn thật tớ nước vừa một thịt kéo một một nhau em không nước chết dần chết dần em không nước một thịt kéo được không quay nhau em chiều này em chả dạ, mấy khi mà nhất gà tiêu đây mình lớn nhất gà tiêu đi gà gà sợ gà gà chơi mày gà chơi gà chơi này mày mày chơi cái trên thằng này đi chơi mày đèn không đi đầu đi đây triệu ừ. chào triệu thừa triệu cân cân cân đặt bài cân đặt bài bảy một là chết năm, năm trước chết hạ nước mấy sáu sáu chết đây tám nước này đấy cái này thì phải ăn à ăn đúng rồi gà tiếp gà tiếp lắm đấy có tiền gà ôi tôi chưa đóng gà đéo là lên bài luôn đi một triệu không nhận lên bài âm tải wow sao triệu từ từ đến được may đâu mà à. thêm một triệu à thêm một triệu thêm hai triệu nữa đấy trả tiền nào triệu còn đi ba triệu không ba triệu thừa lại hai triệu vậy là mấy nhỉ ba triệu với hai triệu năm triệu 5 triệu trừ lại 5 triệu tổng 10 à? tổng 10 heo cân từ từ lên mày đâu mà cân từ từ nháo mày cân hơn 5 triệu luôn tổng 10 rồi năm gì đâu năm vào năm đã là từ ông vào 10 4 5 tức bây giờ thừa thêm 5 triệu nữa luôn ừ. 10 triệu luôn đúng rồi vậy theo 5 triệu thừa thêm 5 triệu năm triệu đây này đây hai cọc này hai cọc, cọc này nó bao nhiêu đếm đi hai cọc 15 lăm. cọc, cọc 10 ừ. thì, thì 15 triệu nhé ừ, rồi thì 15 triệu nhà kia đủ không năm triệu vào 15 triệu nữa cái bằng vào 10 triệu nữa vào 10 triệu nữa đây triệu. cho mỗi 10 triệu này đây, cần được rồi này, cho mượn mà vậy là mình vào bao nhiêu nhỉ vào 15 nữa à ừ. mình chẳng lên bài thì mình lấy ông tẩy hơn một hai ba sáu mấy đỏ kinh này tám chín mười mười triệu này mười lăm này thừa mười nữa này quái tôi vào bao nhiêu nữa mười lăm Lên mà. là tôi vào bao nhiêu nữa nhỉ? 15 nữa. 1 1 này, 2 3 4 này, 5 6 này, 7 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 thêm 500 nữa tôi không lên bài tôi chỉ thêm 500 nữa thôi ông bằng 500 thì thêm bao nhiêu thì thêm 500 thêm 10 triệu Ây dạ. thêm 500 đấy bằng 500 triệu. còn phải 10 triệu nữa cơ tất vào em tất vào đây tôi tất vào đây ở đây nhá cả cái đồ vâng này đây đây tôi cắm thêm cái điện thoại của tôi à, cắm thêm cái đồng hồ vàng này. vẫn chưa đủ đồng hồ Cần... tân mấy chục ấy vậy đây đấy nhá một triệu này hai triệu này ba triệu bốn triệu năm triệu này sáu triệu này bảy triệu này tám triệu này chín triệu này mười triệu thêm 500 nữa tôi chưa lên bài còn đánh rất chi là oạt nhỉ thêm thêm mười triệu ấy là nhau kia theo nữa không hết láng rồi vứt cái gì vào được vứt đi vứt cái này điện thoại theo vứt nốt cái điện thoại này mà đây từ thêm 10 triệu này bằng một triệu hai triệu ba triệu 4 triệu này 5 triệu này 6 triệu này 7 triệu này 8 triệu này 9 triệu này 10 triệu này tôi chưa lên bài thêm 500 nữa đây tôi chưa lên bài thêm 500 nữa tôi bao nhiêu này 1 2 3 4 5 6 Cái này lên ờ, đôi trăm ấy 8 9 Hôm trước các ông bịt em trai tấn Sài Gòn thì tôi này tuần mà cao này lấy lại luôn Thêm 100 Thêm 10 triệu này. Thêm 10 triệu nữa, công còn đi đứng nữa không? Rồi, ờ, ông nào cho ông nào dạo báo lợi đây. Nào, công còn đi nữa không? Đi đóng vàng này đấy, nhà làm vàng mà. Có vàng này thì nhiều tiền đấy. Đồng hồ tôi là 60 triệu. Đấy, thừa 60 triệu. Nào, nào. ông có đủ 60 triệu không? Đó 60 triệu. Đó, đó 60 triệu thì. Đây. Chân tiền mở nhá. Bây giờ này, ông nào cuối cánh, ông kia mở trước mở vai ba k ăn là bài tôi ba gì ba gì nhà này của ai ba quy ba quy rồi thế ba k là to nhất rồi đúng không nói tôi soạn tiền đây các ông nhìn đây ba thằng hát bài à. đen thế nhỉ ván bài sao lên này. như này nhá giờ là tiền của tôi nhá sao ván bài nó lên như này ba thằng át nhá giờ tôi tất cả đấy đấy tiền của tôi tất đấy ba thằng át gặp và có bán bài hạng đỏ thế nhỉ muốn là cùng đây cái này anh ăn đi tiền của anh thế là vẫn còn tiền thế là à, vẫn chơi nữa thì nghỉ nào thôi nhá thế à, tiền ở đâu có đâu đấy cay thân tí thôi rồi ờ, sáu mươi triệu đấy ok đấy mai chơi tiếp rồi mai chơi tiếp ok